Dạ, kính thưa quốc dân của tất cả người trên thế giới The United States, The United Nations trên quốc trên Liên Quốc và tất cả đồng minh trên thế giới và tất cả 5 tỷ người hơn 120 quốc gia trên thế giới đây cái văn bản tuyên ngôn độc lập thống nhất Giang Sơn Đại Việt em phờ hoàng đế lên điện cho dân tộc được hòa bình hạnh phúc quốc thái dân an cung no áo ấm sống cạnh thanh bình xử tội tất cả kẻ tham nhũng, bán nước, bán đất, hối lộ, đục tư hình tất cả gia tộc bằng chất nổ, thu hồi tất cả tài sản. Và kẻ nào đưa đặc khu Trung Quốc nó vào sẽ tư hình tất cả gia tộc bằng chất nổ tịch thu tài sản. và kẻ nào phản quốc tư hình tịch thu tài sản. Và Trung Quốc tiến hành đào mồ mã Trung Quốc lấy lên ra khỏi cửa đất của Đại Việt trong một tuần tiến hành khẩn cấp ngay siêu chứng minh đào mồ mã đưa cái hải cốt hộ cho mình hộ tạc về lại bên Trung Quốc nó là người phục Kiến Tàu Mang Đợi là người phục Kiến đưa hộ cho mình hộ cho mình về và cái lệnh của hộ tạc hộ cho mình tiến hành chất nổ thả bom sang bàn lại trả đất lại em phơ hoàng lệ lại điện quân đội của ở bên trong Việt Nam thay quân phục Mỹ ngày ngày hôm nay và tiến hành xây cung điện em phờ hoàng đế lễ điện làm lễ hoàng thượng em phờ hoàng đế lễ điện về khẩn cấp thống nhất giang sơn đại việt quốc thái dân an cùng no áo ấm cảnh thanh bình cho quốc dân hạnh phúc dunk down, dunk down.